chào tất cả mọi người hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một về một ý tưởng đó là xây dựng hệ thống online hiện nay trên thị trường đang có rất là nhiều dự án giống như là Tamodo vì thế nên mình muốn lập một cái team hoặc là xây dựng một cái đội nhóm để cùng nhau khai thác thị trường cũng như là chạy ghép các dự án tương tự như Tamodo thì ngoài Tamodo hiện nay nổi lên một một cái dự án tên là Thambus thì dự án này hình như nó ra đời trước Tamodo nữa nhưng mà tự nhiên không hiểu tại sao bữa nay bây giờ nó lại nổi lên chắc là do ông Sơn Bá không làm hay sao đấy ngoài ra thì cũng còn khá là nhiều dự án tương tự như hai dự án đó ví dụ như Lemony Vista Air, Smile, Gold Time, Thai, ờ, Thai Bridal Bus hay là ờ, dự án gì mà có cái gì dự án mà ờ, có cái cái cái có đầu đầu sư tử đó dự án gì mà về cái trình duyệt um, blockchain gì đó cũng quên tên này thì những dự án này có một cái đặc điểm chung đó là hoa hồng được trả đều đa tầng từ 3 tầng 5 tầng hoặc 7 tầng thì có một số dự án họ các bạn cũng có thể kiếm thêm tiền từ việc làm các nhiệm vụ khác ngoài việc tuyển ghép có những dự án giống như là Tamodo thì à, bên cạnh cái việc tuyển ghép thì nó còn có thể chạy các chiến dịch bán hoa hồng bán mấy sản phẩm của các đơn, đơn vị đối tác nhưng hiện nay đa số mọi người họ chỉ biết một cái cái cái cái à, cái việc đó như là tuyển ghép đa số các dự án thì họ thường tập trung tuyển ghép nhiều hơn còn thí dụ tham bớt thì có thể làm nhiệm vụ hoặc là một dự án khác thì còn có thể làm một số việc khác nữa nhưng mà tập trung tiền ghép thì đó đó là một trong những cái hoa hồng hoặc là một trong những cái việc mà mình khuyến khích để mở rộng mạng lưới mở rộng ờ, thị trường phương pháp quản trị hệ thống thì khi đến với đội nhóm của mình thì mình sẽ uh, quản lý và cũng như là khai uh, quản trị hệ thống theo một cái phương pháp cái này nói chung là cái này không cũng gọi là phương pháp một cái cách mà mình tạo nghĩ ra nhưng mà um, đã rất là nhiều lần mình áp dụng nhưng mình nó chưa thành công nên lần này mình sẽ thử một lần nữa nó cũng nghiêm túc hơn đó là tất cả mọi người trong hệ thống chúng ta tập trung vào một group trên Facebook Zalo một group lớn và chúng ta sẽ được tạo một group nhỏ hơn là gồm những F1 của mình và ví dụ mình đặt một mục tiêu hay là đặt một cái mốc ví dụ như hệ thống của bạn 100 người 200 người bao nhiêu đó thì nó sẽ thảo luận lại với mọi người thì các bạn sẽ tách ra thành một nhóm riêng các bạn sẽ quản lý cái nhóm đó của của riêng mình thì đây là ý tưởng mình nghĩ chắc cũng chưa có ai làm hoặc là ít người làm và khi mà các bạn vào hệ thống của mình thì các bạn sẽ được hỗ trợ về content về những kịch bản nhắn tin hoặc là về những câu mà các bạn đi spa hoặc quy trình tư vấn cái này chúng ta chỉ là tư vấn một cách ừ, đơn giản nhẹ nhàng thôi chứ không phải là các bạn bán hàng gì mà phải chốt sale phải uh, thuyết phục này kia về danh mục dự án thì hồi nãy mình đã giới thiệu một số dự án mà các bạn đã nghe hoặc các bạn đã thấy rất là nhiều trên mạng hiện nay nổi nhất Tamudo và Thambus rồi ngoài ra thì còn Lim Money Lim chấm Money thì nó trước đây nó nổi nhưng mà do cái làn sóng tha, quá lớn nên nó bị chìm Vita Air, Vietmile nữa, Gold Time, Gold Time thì thiên hướng về đầu tư hơn còn miễn phí thì cũng ít người làm khi các bạn đến với mình á thì các bạn không chỉ là một dự án mà các bạn thực chất cái công việc khi đến với mình không phải là tiện cái Tamodo, tiện cái Samberg hay là tiện cái bất kỳ dự án nào khác mà các bạn đó là xây dựng hệ thống online bởi vì á khi mà các bạn đã có một hệ thống bền vững một cái hệ thống vận vững mạnh một cái hệ thống chất lượng gồm những thành viên chất lượng những thành viên chất lượng định nghĩa được định nghĩa ở đây nó là những thành viên họ kiên trì họ siêng năng họ chăm chỉ và họ có tố chất lãnh đạo và họ có thực sự đam mê có sự tâm huyết và họ làm việc nghiêm túc thật sự có thể các bạn được tỷ hàng ngàn ghét hoặc là hệ thống các bạn có một lúc nào đó lên tới hàng chục ngàn người nhưng ở trong đó sẽ có khoảng 10, 20 hoặc là một phần trăm nhỏ nữa nhất định những người thật sự chất lượng và những người thật sự nghiêm túc khi mà hệ thống mình lớn hoặc là trong quá trình xây dựng hệ thống cuối tuần hoặc cuối tháng mình sẽ lặp lại những hành vi này không chất lượng cho ao bớt để để hệ thống nó nó nó nó nó chất lượng và nó đặc hơn chứ nhiều người quá nó lõn và nó nó làm việc nghiêm túc hơn vì thế nên khi các bạn đến với mình không phải các bạn làm một cái công việc là tiện các dự án này tiện các dự án khác mà các bạn tìm những đồng đội những cộng sự chất lượng để cùng các bạn kiếm tiền ở lĩnh vực này chứ không phải là đơn thuần là đi tuyển ghép hay là các bạn uh, làm kiếm tiền online thuần chủng bình thường mà các bạn phải cho mình một tư duy của một người đi xây dựng hệ thống một người đi xây dựng đội nhóm đúng là các bạn sẽ nghĩ ôi đa cấp chứ gì đúng đúng là như vậy bởi vì trong lĩnh vực đa cấp họ cũng đã xây dựng hệ thống xây dựng đội nhóm thậm chí họ vẫn làm online luôn nhưng mà họ làm với lĩnh vực đa cấp truyền thống đó là bán sản phẩm có thể là sản phẩm thực phẩm chức năng hay là sản phẩm mỹ phẩm hay gì gì đấy hoặc thậm chí là sản phẩm số còn mình đơn thuần chỉ là những dáng kiếm tiền miễn phí có họ thì liên quan tới hàng hóa của mình không có gì liên quan tới hàng hóa khác thì video này mình muốn chia sẻ cho mọi người một cái một cái góc nhìn hay là một cái ý tưởng hay là một cái uh, một cái phương pháp về xây dựng và quản lý hệ thống như vậy ngoài ra thì à, mình nghĩ cái khi mà hệ thống mình lớn hoặc là khi bắt đầu xây dựng hệ thống thì mình sẽ thường xuyên live stream tổ chức họp dơm hoặc là những lãnh đạo như leader những các bạn nào mà uh, hoạt động lâu hoạt động khoảng 6 tháng hoặc một năm có đủ tố chất có đủ kinh nghiệm có đủ năng lực thì mình sẽ cho các bạn tổ chức những buổi họp dơm nhỏ nhỏ 20 30 40 người gì đó thì các bạn tự đào tạo quản lý khi xây dựng hệ thống á, một trong những cái điều quan trọng nhất đó là giữ chân được thành viên và cái việc giữ chân được thành viên được nhiều hay không quan trọng là do những người đứng đầu khi mà các bạn đến một cái đội nhóm nào đó khi bạn bắt đầu hợp tác với một ai đó làm một cái công việc gì đó bạn nhận được cái giá trị từ hệ thống hay là các bạn có nhận được một giá trị từ đội nhóm nào đó thì các bạn mới ở lâu được chứ không thôi thì mình nghĩ các bạn sẽ mau ao bởi vì tôi ở lại nhóm tôi không có nhận được cái giá trị hay là tôi không có lợi ích gì cả thì tôi đi đi chứ ở đây làm gì vì thế nên một trong những cái điều mà mình sẽ tạo cái giá trị cho các bạn đó là mình thường xuyên uh, họp zoom đào tạo zoom để cùng nhau chia sẻ tạo ra những giá trị tạo ra những điều tốt đẹp đó là một trong những điều mình sẽ làm video này thì cơ bản là mình chỉ nói những cái ý chính cơ bản như vậy thì uh, sau khi xem video này các bạn có thể liên hệ mình để bắt tay vào công việc và để chúng ta cùng nhau xây dựng một hệ thống tương lai một hệ thống online vững mạnh hơn và tạm biệt mọi người